Trước tiên chúng ta xác định chiều ngang của mảnh đất hoặc ngôi nhà. Ví dụ này mảnh đất chiều ngang 9m, nếu không có thước ta đếm bằng bước chân. Ví dụ mảnh đất này 11 bước chân, chia đôi là 5 bước rưỡi, ta đứng ngay vị trí chính giữa để lấy tọa độ. Các bạn nên quan sát xung quanh không nên có nhiều vật kim loại lớn, tránh gây nhiễu từ trường. Nếu có, ta bước ra thử 2-3 bước chân nữa Tính từ cửa mảnh đất hoặc ngôi nhà, ta bước khoảng 3 đến 5 bước chân. Các bạn có thể dùng app la bàn trên điện thoại hoặc là dùng la kinh. Trên la kinh, ta xoay kim màu đỏ đến cực bắc tức không độ. Tốt nhất ta nên lấy tọa độ vào ban ngày, vào nhiều buổi và trời không nên có mưa. Tránh trời mưa và xung quanh quá nhiều vật kim loại như xe cộ sắt thép Khải Toàn rất cảm ơn anh chị đã mở lòng mời cúng động thổ Khải Toàn hướng dẫn sơ lại cách lấy tọa độ của một ngôi nhà Đầu tiên ta xác định được hình thể của ngôi nhà của mình Ví dụ nhóm A ta có những ngôi nhà vuông vắn Tức là không bị thiếu góc Nếu ở hình A1 giữa của ngôi nhà 5 m là 2 mét rưỡi hình A2 chiều ngang ngôi nhà 10 m ở giữa là 5 m tương tự như hình A3 nhóm B ta có nhà bị thiếu góc ví dụ hình B1 phía trước là 4 m phía sau là 6 m vẫn tính tổng của chiều ngang là 6 m tức là giữa ngôi nhà này là 3 mét với hình B2 cũng tương tự, ta phải vẽ chu vi của nhà thành vuông góc. Nhà thiếu góc không phải là nhà tốt. Nhóm C cũng tương tự, tương tự như nhóm B. Nhà bị xéo bị xiên, không phải là nhà vuông vắng. Xác định được chiều ngang của ngôi nhà ta đứng giữa ngôi nhà. Đây là hình ví dụ Ví dụ chiều ngang của nơi này là 30m, ở giữa là 15m. Từ cửa ra đến bên ngoài ta đứng từ 3 đến 5 bước chân để lấy tọa độ. Đơn giản ta có thể dùng la bàn trên điện thoại. Ví dụ, ta đứng ngay ngắn, xung quanh không nên có vật nhiều kim loại, ví dụ như xe cộ để tránh gây nhiễu từ trường la bàn đặt thẳng ta chụp lại màn hình là ta có tọa độ đơn giản hơn ta có thể dùng app la bàn trên app la bàn ta có 24 sơn hướng nếu ngôi nhà rớt vào 12 sơn là những con giáp thường là quẻ tốt tuy nhiên tọa độ không nên cấn giữa hai hướng ví dụ ở đây 290 độ là cấn giữa hướng Tây và Tây Bắc sẽ phạm không vong được gọi là xuất quái đứng giữa ngôi nhà từ trong ra ngoài khoảng 3 đến 5 bước chân để thẳng điện thoại hoặc la kinh la bàn để lấy tọa độ với la kinh sẽ ít bị nhiễu và chính xác hơn trên điện thoại trên la kinh ta chỉ cần xoay kim màu đỏ trùng với hướng Bắc ví dụ ta có 264 độ căn hộ tầng càng thấp thì đón khí đất càng nhiều tầng càng cao thì ít nhận khí đất hơn căn hộ dùng phong thủy không ảnh hưởng nhiều bằng nhà phố ở ví dụ nhóm A đây là một căn hộ vuông vắn cửa vào cửa ban công ta vẫn đứng trước cửa chính xoay mặt ra nhà đối diện với nhóm B là những căn nhà thiếu góc đa phần theo kinh nghiệm khải toàn thì đa phần những căn nhà căn hộ đa phần là rất là ít nhà vuông vắng đa phần là thiếu góc ví dụ một cửa ở đây ta vẫn lấy chiều ngang của ngôi nhà ví dụ 2 cửa chính ở đây ví dụ 3 ví dụ 4 có được tọa độ ta mới phân được cung theo quẻ huyền không phi tinh